Hello cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn sẽ quay vị trí này Và đây chính là mặt tiền đường Lương xã Việt 28m Và khu vực này hay cái nguồn này thì người ta hay gọi là cái nguồn ngay văn phòng Huy Hoàng Và đây chính là văn phòng Huy Hoàng Như vậy thì hôm nay Toàn có một lô đất mà chú gửi cho Toàn bán Tại vị trí này ngang 5 sau 35 giá thì uh, à, 800 nha cả nhà giá chủ giao là 800 nha ở đây uh, chủ giao là ba lô lận cả nhà ba lô lận thì ở đây là một lô liên xã Hy Hoàng nha cả nhà và một lô mặt à, tiền liên xã tuyến số 4 và một lô là cũng tiền lưới xã nữa ngang 10 mét rồi thì à, toàn sẽ từ vị trí này từ vị trí này chạy vào à, tuyến số 4 cũng gần lắm cả nhà chạy vào một xíu là tới tuyến số 4 rồi ở đây thì tại thời điểm sốt thì à, giá đất sẽ nằm tầm khoảng là một tỷ mốt 1 tới 2 là ngang năm sau cho 35 nha cả nhà bây giờ thì à, với thị trường hiện tại chủ bán giá cực tốt là 800 triệu đây ngay vị trí này tức là cái hướng mà mặt lúc nãy với toàn đứng toàn bay đầu tiên đó còn bây giờ toàn chỉ chạy vào tiếng 4 cái nhà mua thì cứ liên hệ cho toàn số điện thoại là 0972 32 332 894 còn đọc lại ạ à. 0972 332 894 rồi trên mặt tiền liên xã này nhà đầu tư nào đang muốn ra hàng thì cứ inbox cho toàn à, giá nó hợp lý hoặc là giá tốt nha cả nhà toàn cũng không muốn là nhà các nhà đầu tư ờ, lỗ nhiều quá nhưng mà đỡ mà bán được tại thị trường hiện tại thì ờ, nhà đầu tư cũng phải hiểu là giá nó phù hợp từ ờ, những cái nhà đầu tư mới những nhà đầu tư bắt đáy á, thì họ mới có thể là họ họ mua đó. cho nên nó là giá mà không phù hợp thì cũng khó rất khó khó bán mặc dù giá đó là đã lỗ rồi đó nha cả nhà nhưng mà vẫn là khó bán thì chỉ như cái lô mà tuần vừa vừa vay á thì tôi không biết là các nhà đầu tư ờ, sẽ đánh giá như thế nào nhưng theo toàn thì của giá cũng khá là tốt rồi giá đó là giá đã lỗ rồi nha cả nhà nếu như mua đúng cái thời điểm mà uh, sốt đất thời điểm mà uh, đang sốt cao đang là cao trào sốt quá trời sốt luôn à, thì nó nằm tầm tỷ mốt một tỷ hai lúc đó là tranh nhau mà mua cái nhà rồi đây là văn phòng lâm Tùng này. rồi đi vào bên trong này một xíu thì là mình tuyến 4 rồi tuyến số 4 sẽ nằm ở chỗ này rồi đây là mặt tiền liên xã này cái nguồn này thì nó sẽ cách ngang với uh, đó, nó sẽ cắt ngang với cái tiếng uh, số 4 như cả nhà ở đây toàn có cái lô 17 tí toàn không biết là nằm khu vực nào nằm ở đoạn nào nhưng mà đã toàn gọi điện để xác minh lại thì bây giờ trưa rồi thì toàn chưa có xác minh được ở đây cũng có nguồn này đây cũng có nhiều lô đất ở khu vực này rồi ờ, đây là tuyến số 4 này đó đứa toàn chạy vào đây cho cả nhà nha cái đoạn này gọi là đoạn cà phê anh em nha cả nhà này gọi là hỏi anh em văn phòng hỏi anh em hay là cà phê anh em thì cũng cũng cũng cũng cũng là nó đó đây chú giao cho toàn một lô chỗ này à một lô chỗ này mặt tiếng số 4 giáp lên với cái cao su kìa thôi video này toàn uh, xin kết thúc tại đây đi ở toàn quay tiếp với video mà tại mặt tuyến số 4 toàn chạy rau phía bên cầu thì cả nhà cùng nắm nha cả nhà và cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha hiện tại toàn đang có rất là nhiều nguồn mà chính chủ giao cho toàn tại khu vực này à, với giá thì à, có nhiều loại giá thực ra bây giờ thì giá lung tung mỗi người đưa ra một giá khác nhau à, nhưng mà tất cả thì đều là giá lỗ tất cả đều là giá lỗ nha như vậy thì à, nhà đầu tư à, cứ chọn lô nào mà giá tốt thì mua thôi ở đây toàn cũng à, trên văn điểm là muốn tốt cho nhà đầu tư mà ôm mua vào á muốn tốt cho nhà đầu tư mua vào mà cũng muốn tốt cho nhà đầu tư ờ, đã ôm rồi mà bây giờ kẹt tiền bán ra thì cứ bán giá sẽ tốt thì lúc này uh, chỉ có thị trường và tương lai nó mới quyết định mới biết được chứ hiện tại thì không ai biết nha cả nhà không ai dám chắc là ờ, chỗ này nó sẽ tốt hơn hay hay là trong vòng 3 năm 5 năm nữa nó sẽ tốt à, cái này toàn cũng không rất đảm bảo và toàn nghĩ cũng không có ai dám chắc chắn là um, khẳng định như vậy được tương lai sao mình, mình biết trước được mình khẳng định đúng không cả nhà chỉ là dựa trên kinh nghiệm mình có thể phong đoán mình có thể đoán hoặc là mình dự báo tương lai còn vừa như thế nào thì tương lai sẽ quyết định rồi cả nhà xem tới hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn ạ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ